Hello anh em nhá, chào mừng anh em quay trở lại với xem cái bóng là có tiền của mình à, Đợt chiều ngày hôm nay thì mình có lên cho anh em một trận đấu Đấy là trận đấu ở cái giải Bundesliga Trận đấu giữa mai 2005 và Con Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 1 giờ 30 dạng sáng ngày mai anh em nhá Và cùng giờ với trận đấu đấy Sẽ là hai trận đấu nữa Lại thuộc hai cái giải khác nhau à, Một trận đấu của Juventus và Empoli ở cái giải à, Serie A Italia Cũng như là trận đấu giữa à, Ajaccio và Paris Saint-Germain vào lúc 2 giờ của League One anh em. Đấy. À, hai trận đấu này chắc là mình sẽ không làm nữa đâu. Chúng ta sẽ đến với những trận đấu vào buổi chiều ngày mai đi. Buổi chiều ngày mai sẽ diễn ra một cái trận đấu sớm đó là trận đấu giữa Nottingham Forest và Liverpool. Đây, điểm qua một chút về uh, kèo cũng như là đội hình để anh em chúng ta có thể đưa ra được những cái mã kèo để anh em uh, cùng đàm đạo trên kênh nhá. Hiện tại thì kèo handicap à, ờ, đang là Liverpool chấp à, Nottingham Forest đội chủ nhà 1.75. À, ờ, với cái kèo 1.75 và những gì mà Liverpool đang thể hiện ấy thì mình nghĩ rằng cái kèo này kèo khá là cao đúng không? Khá là cao. Và tiếp đó nữa là cái kèo à, tài. Kèo tài đang là ba hòa. Ba hòa đến 2.75. Ở một mức kèo mà đây những cái trận đấu vừa qua của Liverpool có khá ít bàn thắng anh em và à, những bàn thắng nổ nhiều thì cũng chỉ đến ở cúp C1 thôi, chỉ đến ở cúp C1 thôi. Còn hầu hết thì những cái trận đấu mà có sự tham gia của Liverpool ở ngoài hàng Anh ấy thì rất ít khi họ ghi được trên hai bàn thắng. À, trận đấu hòa với Brighton thì có 3 bàn, còn lại thì cũng chỉ có hai bàn và hai trận đấu gần đây thì họ có chiến thắng với Manchester City 1-0 sau đấy lại thắng West Ham 1-0 anh em đấy đây cũng ờ, cho thấy rằng là hiện tại thì thật sự mà nói thì Liverpool họ đang cố gắng tập trung vào cúp C1 nhiều hơn để có thể tranh được một cái tấm vé vào cái vòng loại trực tiếp khi mà ở những ờ, đầu mùa giải thì ờ, Liverpool họ cũng thật sự là có những trận đấu khá là thất vọng ví dụ như là thua Napoli 4-1 đúng không đấy nhưng mà tuy nhiên thì sau đấy họ cũng lại có thêm hai chiến thắng nữa để có thể uh, uh, cạnh tranh với cái tấm vé đi uh, dự cúp C1 thì không nói đến cúp C1 nữa thì chúng ta sẽ đến với ngoại ngành ngoại ngành thì cũng vậy thôi uh, Liverpool đầu mùa giải họ đã gây khá nhiều thất vọng cho người hâm mộ rồi đây cũng sẽ là những cái trận đấu và uh, những cái màn thể hiện tiếp theo của Liverpool sẽ phải tốt hơn vì uh, thật sự mà nói uh, ngoại hạng Anh chỉ có 36 vòng đấu thôi và hiện tại thì cũng đã đi được 1 phần 3 quãng đường rồi và đây sẽ là những cái trận đấu mà rất là quan trọng ở giữa mùa giải của Liverpool họ cần phải chất chiêu điểm số để có thể nuôi hy vọng ít nhất là vào top 4 khi mà các đối thủ cạnh tranh đối với họ như là Chelsea này, Manchester United thì vẫn đang có một sự trở lại rất là mạnh mẽ à, Chelsea thì họ đã có tận 5 chiến thắng liên tiếp rồi và mới đây thì cũng có một trận hòa tuy nhiên thì hiện tại thì uh, cả cái top 4 ấy, tính từ top 4 thôi nhá tính từ top 4 đấy là Chelsea thì họ đang cách Liverpool đấy là 4 điểm và đây sẽ là cái khoảng thời gian mà Liverpool cần phải chắc chiêu điểm số vì uh, sau cái trận đấu của Liverpool ấy, thì sẽ đến đấy là trận đấu giữa Chelsea và Manchester United vào lúc 23 giờ đây sẽ là cái mục tiêu để thầy trò uh, uh, Johan Klopp có thể giành bắt buộc phải giành 3 điểm thật sự là bắt buộc phải giành 3 điểm để có thể nuôi vọng vào cái top 4 cũng như là uh, làm cái bước đệm để có thể đua top 4 tốt hơn còn về bên phía Nottingham Forest thì sao họ bây giờ hiện tại đang ở áp chót bảng xếp hạng cũng như là với những cái vị trí uh, không phải là ba vị trí ở ờ, cái nhóm ờ, đèn đỏ anh em nhá mà tính sẽ tính từ vị trí ờ, thứ 17 của Aston Villa cũng như là 16 của Leeds United đi thì uh, họ cũng chỉ cách uh, cái nhóm an toàn tầm uh, 3 điểm thôi một trận đấu Tuy nhiên thì trận đấu này họ lại gặp một đối thủ quá mạnh rồi đấy là Liverpool và mình nghĩ rằng uh, hiện tại thì Nottingham Forest chắc chắn là sẽ không chắc chắn là họ cũng sẽ nghĩ rằng đây sẽ có thể là một cái thất bại tiếp theo của họ thôi Tuy nhiên thì uh, bây giờ Nottingham Forest cần phải nỗ lực để có một trận hòa trước Liverpool cái đã đây mới là chắc chắn là sẽ là một cái mục tiêu quan trọng nhất của Nottingham Forest trong cái trận đấu này vì vậy nên là mình uh, nghĩ rằng với cái kèo tài bao hòa mình nghĩ rằng sẽ là ít nổ hơn so với là cái kèo chấp Liverpool những trận đấu vừa qua họ cũng chỉ đá để cầm chừng cũng như là giữ thể lực cho cầu thủ thôi mà anh em để có thể tập trung ờ, và kiếm được một suất chắc chắn đi ờ, vào cái vòng ờ, loại trực tiếp của cúp C1 năm nay. Vì vậy nên là mình nghĩ rằng sẽ có ít bàn thắng trong trận đấu này thôi. Và đặc biệt nữa rằng là ngoại Anh Anh hiện tại bây giờ thì tất cả các đội bóng đều đang thi đấu rất là chặt chẽ với nhau rồi. Rất là chặt chẽ cũng như là đã không còn những ờ, cái trận đấu ở đầu mùa giải thăng hoa hoặc là những trận đấu phóng khoáng cởi mở như đầu mùa giải nữa đâu đấy đây sẽ là những cái khoảng thời gian mà gọi là chủ chốt của ngoại hạng Anh để tất cả mọi đội bóng có thể đạt được cái mục tiêu mà mình mong muốn đến hết mùa giải thì mình sẽ nốt cho anh em luôn với cái kèo uh, trên dưới cả trận đang là ba hòa thì chúng ta sẽ đi cái xỉu xỉu xỉu ba anh em nhá xỉu ba cả trận cái kèo chấp cái kèo chấp thì mình nghĩ rằng là anh em khoan đã vào từ đầu mà chúng ta sẽ đi uh, cái mã nữa đi à, một cái mã mà mình nghĩ rằng là khá là ok trong trận đấu này đó chính là cái mã góc mã tài góc 10.5 mã góc 10.5 anh em Ờ, với việc rằng là cái trận đấu trước Liverpool cũng ờ, nổ góc khá là nhiều với có sự uh, hỗ trợ đấy là hai bên cánh đấy là Eliot cũng như là Zeminer uh, hiện tại thì Alexander Arnold cũng uh, mình cũng chưa thấy có sự xuất hiện ở uh, trên uh, uh, trong cái đội hình chính thức ở à, uh, trong cái đội hình dự kiến anh em tuy nhiên thì lối đá của Alexander Arnold thì lại khác Lời lẽ của Alexander Arnold không phải là đi hết đường uh, biên ngang để uh, tạt bóng vào mà anh thường sử dụng những cái đòn tạt bóng sớm và chắc chắn rồi ở ngoại hình Anh hầu hết tất cả các câu lạc bộ và cái hàng phòng thủ của các câu lạc bộ sẽ phải học rất nhiều về cái chiến thuật chống bóng bổng. Vì vậy những cái quả tạt sớm uh, bây giờ của Alexander Arnold sẽ rất khó để có thể nào mà tạo được bất ngờ giống như là những năm trước nữa những năm trước thì những cái, ờ, quả tạt của Alexander Arnold sẽ là rất bất ngờ thật tuy nhiên thì tại bây giờ thì ờ, ờ, với việc mà kể cả Mohamed Salah cũng như là Darwin Nunes họ mới chỉ là chớm lấy lại được phong độ thôi cũng chưa phải là đạt được cái phong độ đỉnh cao nhất của họ vì vậy nên là mình nghĩ rằng với cái việc mà Chanek Arnold có thể sử dụng được cái miếng đánh của mình hay không thì còn phụ thuộc rất nhiều vào các đồng đội xung quanh nữa đấy yeah. đây vì vậy nên là chúng ta sẽ đi cái kéo xỉu xỉu góc anh em nhá xỉu góc 10.5 đấy ờ, những cái lối đá hiện tại của Liverpool đấy mình đang thấy là đang tập trung vào khu vực trung lộ nhiều hơn so với là hai bên cánh và cánh cũng chỉ là uh, cái việc là các cầu thủ Liverpool họ chơi đấy là truyền từ cánh sau đấy vào khu vực trung lộ mới bắt đầu ờ, đan đập để tấn công còn không có những cái tình huống như là tạt bóng sớm và à, nhồi bóng sang bên hai cánh cho hai à, cái hộp về cánh như là Robertson cũng như là Chanelacasano nữa đấy sự thì cái nào cũng thế thôi ở ngoại hạng Anh mà một à, gọi là một cái à, như là đấu trường khắc nghiệt vì vậy nên là tất cả các huấn luyện viên cũng như các đội bóng họ sẽ nghiên cứu rất nhiều về đối thủ của họ và những cái miếng đánh mà lặp đi lặp lại sẽ sẽ không còn cái tác dụng trong uh, chỉ tác dụng trong một số thời gian thôi một cái thời gian nhất định thôi không thể nào áp dụng mãi mãi mãi mãi như thế được đúng không anh em đấy thì đây cũng chỉ là những cái kèo gợi ý cho anh em thôi nhá còn uh, thật sự mà anh em nào mà muốn đầu tư bóng đá cũng như là muốn kiếm tiền từ bóng đá thì anh em cứ trực tiếp liên hệ với mình qua Zalo cũng như Telegram mình sẽ tư vấn cho anh em cũng như là sẽ hỗ trợ cho anh em và mình cũng cam kết luôn những anh em nào mà đã vào cái nhóm bóng của mình thì anh em cũng biết rồi vào bờ rất an toàn chả có ngày nào là mình không chốt kèo dương cho anh em được cả đấy à, tất nhiên thì sẽ có những cái ngày mà nhiều trận đấu thì có thể là à, dương ít có thể dương nhiều đấy là tùy thuộc vào trận đấu nữa anh em cũng như là cái cách mà anh em đi vốn đó thì anh em nào mà cần cũng như là muốn theo mình thì anh em cứ trực tiếp nhắn tin nhá và liên hệ qua mình thì ở ờ, Zalo cũng như Telegram mình để ở dưới phần bình luận cũng như là mô tả đấy còn bây giờ thì hẹn gặp anh em ở những video nhận định cũng như là soi kèo tiếp theo của mình